Xin lỗi em về những gì mà ta đã nghĩ Xin lỗi em về những gì mà ta đã nói Vì bao câu chuyện mình lúc xưa Giờ đây chẳng thể viết tiếp được Chỉ là xa thôi chuyến xe ta đi cùng năm tháng ấy rồi đây chỉ là những thứ phim và mà sâu vào những kỷ niệm điều duy nhất bây giờ còn như chỉ là về cũ xin lỗi vì những lời hứa xin lỗi chẳng yêu được nữa chẳng thế bên cạnh anh mỗi khi trời đổ mưa xin lỗi vì em đã đúng xin lỗi vì anh đã sai xin lỗi vì ta chẳng thể đi cùng nhau để bây giờ cách xa yeah. vòng xe thứ nhất là đón đưa em qua từng phố đèn nổi có ngọn đèn cũ tôi hồn nỗi buồn này và tin ông xe thứ hai là cùng với em đồng nắng ngày xuân và chiều tà Là thèm được nhớ nhưng rồi phải buông với họ gọi đó là yêu xa Em đâu hay biết vẫn có người đứng chờ đợi em thì rượu khuya Chỉ để quan tâm em dẫu biết rằng em đang bận lòng với nửa kia Cùng một góc nhìn nhưng cảm xúc bây giờ dần trở nên vô vị Đứng trên dốc tình Bây giờ là một giờ sáng Cà phê đậm hòa cùng gói pasto Anh từng sống trong tim em Quá thời hạn nhưng rồi phải ra đi Thành phố hồi đó có trời gió và em còn hơn cả Paris Anh cũng chỉ nghĩ về những thứ mơ mộng thôi Rồi biết thực tế khác xa vời vợi rồi Cũng chả rõ mình đang nhớ em vào bao nhiêu đêm Nhưng mà ít nhiều thì anh cũng đã từng là một người rất là yêu em Xin lỗi vì những lời hứa, Xin lỗi chẳng yêu được nữa lỗi vì em chẳng thể bên cạnh anh mỗi khi trời đổ mưa xin lỗi vì em đã đúng xin lỗi vì anh đã sai xin lỗi vì ta chẳng thể đi cùng nhau để bây giờ cách xa